vì lỡ thương nhau nên đôi mình đành đau khổ vì lỡ thương nhau nên duyên tình mình dòng cô ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa đánh lỡ hẹn lòng có vui đâu không cay đắng mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng dòng cô tình lúc vừa quên như cánh đồng đầy hoa nở đố người nào bước khỏi mà không lên lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dấu đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở thương dầm người em nhỏ ngày theo chồng lén xê cay đắng ta duyên sẽ hỏi mà không trần con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn anh ơi xin anh đừng dối lòng xin anh đừng dối lòng tình nào không chưa xót thương nhau duyên không tròn lòng dòng câu tình lúc vừa quên như cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bước khỏi mà không lệ huyên đôi mi tình lúc vừa quên như cánh đồng đầy hoa nở đâu người nào bước khỏi mà không lệ huyên